Xin chào mọi người à, Cái quá trình thời gian vừa qua thì uh, Sơn đã nghỉ để uh, làm mấy cái chương trình nai dai nai dai cho nên là cũng không ra được những cái video uh, quay về những cái uh, nét văn hóa của người vùng cao cũng như là những cái chợ phiên này hay là đám cưới bởi vì lý do ở đâu thì chắc hẳn các bạn sẽ biết tất cả là đằng sau Sơn đây toàn bộ là đồ câu bởi vì tới đây thì uh, Sơn cũng mở hồ câu và kèm theo đó là Ờ, bán thêm những tất cả các cái ờ, dịch vụ về <laughs> đồ câu này những cái sản phẩm cũng như là những cái mặt hàng để phục vụ cho các anh em cần thủ ờ, trong cái việc đi câu đấy như ngày hôm nay thì Sơn đang có mặt ở một cái chi nhánh của Việt Nam Sinh mà chi nhánh này thì cũng khá là to bởi vì đó là theo một cái thương hiệu của Việt Nam Sinh thì chắc là mọi người nghe đến đồ câu thì chắc là cũng biết thôi và hôm nay thì Sơn đến đây và cũng ờ, nhập những cái mặt hàng về đồ câu đầy đủ các phụ kiện như là cần hay là các cái phụ kiện khác để phục vụ trong ờ, cái việc đi câu thì ngày hôm nay thì Sơn cũng đã chọn ra rất là nhiều các loại cần câu này trục thẻo rồi thì phao chỉ vân vân vân rất là nhiều thứ đấy và tương lai thì chắc là mình cũng sẽ làm một cái chi nhánh nhỏ nhỏ của Việt Nam Vệ Sinh các bạn ạ và hôm nay thì Sơn sẽ à, review qua ở đây cho mọi người xem một chút nhé về những cái sản phẩm của hãng. Ở đây thì à, Vietnam Messing thì chủ yếu là bán về những cái sản phẩm của hãng Handing. Đó, những cái à, sản phẩm rất là đắt tiền và uh, nó rất là hiệu quả chất lượng đấy các bạn. Đây, Ví dụ giới thiệu cho các bạn một cây cần mà Sơn đang cầm đây đó là cây Handing tháp điếu này cái này thì à, anh Trung Nguyễn cũng review rất là nhiều rồi Chắc là mọi người đã xem những video đây thì mọi người cũng biết thôi Và đây nữa Rất là nhiều những cây cần à, của hãng An Đinh Nó à, phải nói là thương hiệu và chất lượng các bạn ạ Đây chính là cái cây Han Đinh tắt điếu các bạn nhé Cái cây này thì phải nói là bo bằng chấm chấm chấm Chắc là các bạn biết rồi đúng không Cây này thì quá ok Và bên đây nữa còn rất là nhiều nó nhiều những cái tên thực ra thì sơn cũng ờ, chưa nhớ được hết ra những cái tên của những cây cần này đó các bạn nói chung là toàn hàng thương hiệu thôi hàng chất lượng thôi Đấy, và hôm nay thì ờ, sơn cũng ờ, nhập cũng khá khá <laughs> cần với cả các đồ phụ kiện các thứ để về phục vụ cho các anh em cần thủ đó và tới đây thì sơn mở hồ chắc là sơn sẽ khai trương vào ngày 18 18 âm lịch 18 tháng này tháng mấy nhỉ âm lịch à? tháng 11 18 tháng 11 âm lịch các bạn ạ và hồ thì Sơn làm hồ VIP luôn cho nên là các anh em chị <laughs> em nào mà đam mê cái môn này thì nhớ qua ủng hộ cho Sơn nhá đó muốn mua sản phẩm các thứ thì à, cũng à, ủng hộ cho Sơn luôn rất cảm ơn mọi người đấy dây cước này các bạn cước toàn những loại xịn sò này loại kéo ô tô các kiểu các bạn Đây là các cái loại cước trục thẻo Rồi các cái phụ kiện để xếp trục các thứ Nhưng mà đồ này thì à, gần như là đồ của Handing hết các bạn nhé Bán theo thương hiệu Và Sơn cũng à, muốn bán theo một cái thương hiệu để à, cho mọi người Khi sử dụng những cái đồ của hãng này thì yên tâm Không phải lo nghĩ gì về cái việc bo cá Đấy, Cứ bo bằng ếch luôn Đây phao này các bạn này Đấy, như các bạn xem là phao này, phao câu cá này thực ra thì đây như những cây phao các bạn đang nhìn đây trông nó nhỏ nhỏ bé bé nhưng mà giá trị của nó rất là cao có những cây phao nó lên đến tiền triệu luôn các bạn nhé còn à, một số những cây thì nó cũng ờ, chỉ ờ, một vài trăm nghìn thậm chí là một vài chục nghìn cũng có Đấy, phao hãng phao cỏ còn bên đây thì ờ, các bài mồi câu Nói chung là đầy đủ hết các ờ, phụ kiện rồi các bài mồi, các thứ để cho ờ, mọi người có thể là săn được những ờ, em cá khủng, những em ngọc trinh. Đấy. Cần cùng các thứ thì rất rất nhiều, mồi các thứ thì cũng khá khá nhiều luôn. Đây, giới thiệu thêm cho mọi người là cái bài mồi này là bài mồi nó thuộc vị tổng hợp. Thế nhưng phải nói rằng là nó cực kỳ là hiệu quả mồi câu thanh trúc đây là chuyên à, chép chấm cỏ trôi rô phi vân vân mồi tổng hợp đấy nhưng mà cái này phải nói là sơn cũng đi câu và đã test thử rồi nó cũng khá là ok và giá thành thì lại rất là vừa miếng cho các anh em à, cần thủ bình dân dễ thở anh em ạ anh em à, có nhu cầu sử dụng mồi này để test cũng như là để đi đánh dịch vụ hay là Ờ, đánh giải giết thì cứ uh, ebook cho Sơn nhá Sơn sẽ uh, ship cho anh em chơi tẹt tèn ten luôn còn đây là các loại tinh mùi để uh, phục vụ uh, cho anh em khi uh, đánh ngô đánh bột vân vân Đấy, đánh uh, cá chấm đen cá chép chấm cỏ nói chung là sẽ rất đầy đủ để cho anh em uh, sử dụng trong uh, các buổi đi câu anh em có thể tham khảo và ủng hộ cho Sơn nhé nước vàng của anh Trung Nguyễn này các bạn này rất là nhiều cũng như là các à, hạt được à, buộc sẵn giá thành thì rất là hợp lý cho anh em luôn ở à, đây có một cái bài mồi mới mới cũng khá là mới mới đây cái bài mồi này đánh cá chấm đen và cái này mà nó kết hợp với đây Sơn sẽ nhặt một cái bộ ba này ra để cho mọi người xem cái này để đánh chép thì quá ok luôn đây cái bộ ba này đó bộ ba đánh chép đánh chấm đen chấm trắng đều ok nhá còn một cái chai uh, chai chai này nọ này là trên chấm đen này mọi người đánh được các mùa các bạn nhé đánh các mùa luôn là các anh em uh, ờ, cứ tham khảo có gì ủng hộ sơn đây còn rất rất rất rất nhiều có cái um, nọ túc lý này cũng uh, chơi chuyên chép cũng rất là ok anh em này anh em có thể tham khảo cái này và uh, ủng hộ Sơn nhé để chơi thử và xem chất lượng của nó có đúng như Sơn giới thiệu không nói chung là rất là ok đấy anh em giá thì rất hợp lý rồi có hơn trăm k một lọ thôi anh em ạ còn đây nữa rất là nhiều rất là nhiều